Cách chẳng buộc các thiết bị vật tư khi xe lưu thông trên đường tham gia giao thông. một Cách chẳng buộc máy biến áp 2. Cách chẳng buộc cột khi di chuyển ở trên đường Khi cột dài hơn thành xe ô tô phải buộc vào đầu cuối của cột thò ra ngoài một uh, cột cờ màu đỏ hoặc một tín hiệu nào đó dễ nhận biết. Chẳng buộc tủ ở trên xe. Cách móc Rồi chắc rồi chắc rồi Để kiểm tra đã nhá Chắc chắn lắm rồi Bên này cũng chắc chắn lắm rồi Không xô lệch Chẳng buộc các thiết bị vật tư khác ở trên xe Thêm vào một tí nữa đi Tăng vào một tí nữa đi rồi, chặt lắm rồi. Dạ. Ấn xuống.